Những câu chuyện bên ly cà phê sẽ giúp cho bạn có thêm nhiều sự trải nghiệm, nhiều sự hiểu biết hơn. Sáng nay bạn đã uống cà phê chưa? Nếu chưa bạn hãy chuẩn bị cho mình một ly cà phê ngon đi nhé. Đừng quên hãy chuẩn bị cho thành viên của chúng ta một ly làm từ cà phê.